Ví dụ một của thầy yêu cầu số 8 có phải là ước chung của 32 và 24 không? Và vì sao? Nào đầu tiên nhá, tập trung nào. Ví dụ một của thầy này, câu A này. 8 thầy khẳng định là ước chung của gì? Ước chung của 32 và 64. Vì sao nhỉ? Vì vì thầy có là 32 của thầy chia hết cho cho 8 và 64 của thầy cũng sẽ chia hết cho cho 8. Ok chưa? Tiếp theo này, số 12 có là ước chung của 36 và 64 không? Và vì sao? Nào B này. 12 của thầy không phải là ước chung của 32 và 64 Vì Vì sao các em nhỉ Vì Vì thầy có là 3 là 36 và 64 Vì sao các em nhỉ Vì thầy có 36 của thầy Thì chia hết cho 12 Nhưng mà 64 của thầy Mà chia cho 12 Thì bằng 5 Và dư 4 Cho nên phép chia của 64 và 12 Là phép chia có dư